đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt là hôm nay ra kép 44 nhất to thì ra 58 với lô tô thì ngày hôm nay cũng à, không đồng đều đít 7 bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay chỉ có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 thì uh, mình có chốt cho các bạn độc thủ lô được 76 thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà cái lô 76 đã nổ rồi đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bờ bến rất là an toàn các bạn nhé đó thì uh, ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang bị xa bờ thì các bạn cũng có thể liên hệ với cả Zalo của mình 0963236194 và đây sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình các bạn nhé đó vì sao mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian soi cầu hơn và đặc biệt những con số mình mình gửi cho các bạn các buổi chiều ấy đó, là những con số mà được mình sàng lọc rất là kỹ càng rồi và đặc biệt nó là những con số kín thì cái khả năng giam số là không có luôn thì cái khả năng ăn nó sẽ cao hơn rất là nhiều thì sẽ hứa hẹn đưa các bạn về bờ bến rất là an toàn nhé đó bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai các bạn đây để cho các bạn tham khảo ở trên video đây là cái à, bảng tổng hợp dự đoán kết quả mình đã đánh trước cho các bạn ra đây rồi ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 9 đọc thủ đây là 3993

thế bạn nào trùng máu với mình thích những số này các bạn chơi nhá còn các bạn mà muốn tham khảo những cái số kín số vip là có khả năng ăn cao hơn ở trên video thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây nhé chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn những con số ở trên đường của mình và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye